vô đây cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khen bao giờ đôi bạn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi sau nhà ngàn ngàn hương đường dấu một chùm hoa khói trong chiếc khăn tay cô bé sang nhà hàng xóm bên đây có người ngày mai ra trần bên đây có người ngày mai đi sang <clears throat> nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô bé nghe hương thơm nói họ tình yêu anh người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm hương vẫn mãi người đi khi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi nhảy bông chui đi nhảy bông chui vui vui khiêu vũ khiêu vũ bông chui đó đó không cửa sổ mái nhà cuối phố chẳng hiểu vì xa phu không khen bao giờ đối bạn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi sau nhà ngát ngát hương thơm dấu một chùm hoa khơi trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trần bên ấy có người ngày mai đi sang nào ai đang một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhà hương thơm nói họ tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm thế mãi bước người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm thương vãn mãi người đi khinh ờ, ờ. ok ok ok ok à, à, làm hồ rồi mệt lắm à, hát